Uh, xin chào anh chị uh, nhà đầu tư rất vui được gặp lại anh chị trong cái um, video uh, review lại cái tuần giao dịch vừa rồi uh, cũng như là uh, chúng ta cùng đi uh, xem những cổ phiếu mà uh, tiềm năng trong cái phiên dịch tuần sắp tới nhìn về tổng thể thì uh, phiên giao giờ, tuần giao dịch vừa rồi thị trường uh, của chúng ta gần như biến động trong một biên độ khá là hẹp khi mà có những cái phiên uh, tăng giảm đang xem và đang giao dịch ở quanh cái vùng à, quanh cái vùng giá 1340 à, đến 1350 điểm à, trong cái tuần vừa rồi thì khối lượng giao dịch à, trong cái ba cái ngày um, cuối tuần thì thanh khoản khá là thấp và đã giảm trở lại so với uh, các phiên dịch trước đó và đang uh, ở dưới cái trung bình của 20 phiên à, điều này rõ ràng cho thấy rằng là cái mức độ thận trọng của cái dòng tiền ở thời điểm hiện tại à, vẫn đang à, đang đang đang à, khá là rõ ở thời điểm này mình nhìn về tổng thể thì một cái sướng chung của thị trường thì chúng ta thấy rằng là cái thị trường uh, của chúng ta cũng chưa có cái um, diễn biến gì mới uh, sau cái tuần giao dịch vừa rồi um, cụ thể là thị trường vẫn đang trong một cái vùng uh, vùng không có xu hướng ở thời điểm hiện tại à, thị trường à, bắt đầu một cái nhịp à, rơi à, khá mạnh từ đầu à, tháng 7 và cho đến à, hiện tại là đầu à, nửa tháng 9 thì thị trường vẫn đang trong một cái à, cái vùng giá sideways chưa xác định được cái xu hướng à, à, tiếp theo của thị trường do đó cái việc tham gia của các nhà đầu tư um, trên thị trường nó cũng cũng cũng hạn chế thì điều này cũng thể hiện qua cái khối lượng giao dịch nó khá là thấp trong cái thời điểm hiện tại à, khi mà nhìn vào cái yếu tố và cái trạng thái hiện tại của thị trường thì này thì rõ ràng cái việc chúng ta tham gia thị trường ở cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta vẫn chỉ nên ờ, à, tham gia một cái tỷ trọng vừa phải tức là chúng ta duy trì cái tỷ trọng cổ phiếu ờ, trên tổng tài khoản chúng ta ở mức tầm 50 đến 70 phần trăm và hạn chế chúng ta hạn chế sử dụng cái margin ở thời điểm hiện tại bởi vì sao bởi vì là thứ nhất chúng ta chỉ sử dụng margin khi thị trường chúng ta chung đang trong một cái xuống tăng giá rõ không ạ cái thứ hai là chúng ta nhìn thấy rằng là cái khối lượng giao dịch của toàn thị trường nó duy trì ở cái mức tích cực tích cực ở đây tức là gì tích cực ở đây tức là tối thiểu phải trên trung bình của 20 phiên và khối lượng của các, các phiên sau đó nó đều đều đều tăng thì cho thấy rằng là dòng tiền lớn nó bắt đầu họ gia nhập lại thị trường và trong một cái điều kiện là cái xu hướng của thị trường là trong xuống tăng giá thì um, cái lợi nhuận kỳ vọng trong ngắn hạn khi chúng ta tham gia thị trường nó sẽ rất rất là là, là lớn và trong một thời gian à, ngắn còn ở thời điểm hiện tại khi mà thị trường chung đang không có xu hướng dòng tiền đang duy trì ở thị trường khá là thấp thì à, chúng ta nên à, tham gia thị trường với một cái vị, vị thế vừa phải thì nó sẽ là là hợp lý nhất ở thời điểm hiện tại à, đó là về cái cái cái diễn biến chung của thị trường à, còn chỉ số VN30 thì chúng thấy rằng là cũng có một cái diễn biến tương tự chỉ số VN Index thôi chúng ta thấy rằng khối lượng giao dịch quả và nhóm này cũng vẫn tiếp tục suy giảm trong thời gian gần đây đây là một tín hiệu cũng không không không được coi là tích cực cho thị trường trong ngắn hạn lắm đúng không ạ và cái xu hướng của chỉ số VN50 của chúng ta nó vẫn chưa chưa có xu hướng tức là đang trong một vùng sideways hiện tại thì các chỉ số chung của VN30 thì đang gặp một cái ngưỡng cả, ngưỡng cản khá mạnh đó là quanh cái vùng 1450 điểm nó trùng với VN nó trùng với đường MA50 và trùng với đường MA2 20 à, và hai đường này bắt đầu được có dấu hiệu nó tịnh tiến đi xuống đúng không ạ thì à, rõ ràng là cái à, cái kỳ vọng và cho việc thị trường nó có một cái sự tăng giá mạnh hiện tại dường như là rất là khó ở thời điểm này do đó thì um, ở nhịp này chúng ta tham gia thì chúng ta cũng chỉ tập trung vào những cổ phiếu mà đang trong cái cái cái cái nhịp tăng giá thôi Tức là vẫn duy trì được cái đà tăng trong cái cái cái, cái um, thị trường này đúng không ạ thì tí nữa chúng ta sẽ đi review vào cụ thể từng ờ, từng cái nhóm ngành và từng cái cổ phiếu mà tiêu biểu trong cái nhóm ngành um, trước khi đi vào phần đó thì um, thì mình có một cái lưu ý là uh, gần đây cái nhóm cổ phiếu um, trên sàn upcom là tăng trở lại khá là tốt đây nếu chúng ta nhìn một cái tương quan của của chỉ, chỉ số upcom chúng ta thấy rằng là uh, chỉ số này đã vượt đỉnh chỉ số này tuần vừa rồi đã chính thức vượt đỉnh vượt lúc đáy khối lượng giao dịch của của của trên sàn upcom ấy, có sự trái ngược khá là rõ với um, với với uh, thị trường đúng không ạ khi mà khối lượng giao dịch duy trì khá là tốt trong thời gian gần đây đặc biệt là cái phiên ngày thứ sáu khi mà chỉ số upcom này đã vượt đỉnh vượt đỉnh và khối lượng giao dịch cũng khá là tích cực khi nằm trên cái trung bình của 20 phiên à, nhìn vào cái cái cái trạng thái của của chỉ số com thì chúng thấy rằng chỉ số này đang trong một xu hướng tăng rất là rõ đang trong một sông một cái xu hướng tăng giảm rất là rõ hình thành các đỉnh sau cao đỉnh trước đáy sau cao đáy trước ờ, và nhìn lại các cổ phiếu trong trong trong nhóm upcom này trong thời gian vừa rồi thì chúng thấy cũng rất nhiều cổ phiếu uh, nhỏ phiếu nhỏ và cổ phiếu mà cũng không có nhiều cái um, cái thanh khoản lắm tăng trần trong những cái cái cái cái phiên giao dịch kiện tuần vừa rồi uh, thì rõ ràng là cái dòng tiền uh, hiện tại đã có dấu hiệu chuyển dịch một phần sang nhóm sang sang sang những cái cổ phiếu trên sàn upcom thì nhìn cái dấu hiệu này thì chúng ta thấy rằng là à, nếu những anh chị nhà đầu tư nào mà mà mà có cái mức độ chấp nhận rủi ro cao một chút thì chúng ta hoàn toàn có thể uh, lựa chọn những cổ phiếu mà đang giao dịch trên sàn upcom trong các, các phiên ờ, trong trong tuần giao dịch sắp tới để chúng ta à, lựa chọn giao dịch um, trên sàn upcom thì không không hẳn là tất cả các cổ phiếu nó đều ờ, đều đều đều, ờ, đều kém giá trị mà cũng rất nhiều cổ phiếu um, cũng khá là tốt mà chúng ta có thể rất có trên sàn upcom rất nhiều cổ phiếu uh, tốt ở trên sàn à, tuy nhiên thì um, cái ờ, thanh khoản của những cổ phiếu đó trên sàn upcom nó cũng không không không không thực sự quá tốt à, tí nữa chúng ta sẽ sẽ đi cụ thể vào cái những cổ phiếu mà tích cực trong nhóm này để chúng ta có thể lựa chọn à, tóm lại nhìn về cái trạng thái chung của thị trường thì chúng ta thấy rằng là à, thị trường chung à, thể hiện qua chỉ số VN Index và chỉ số VN30 thì đến thời điểm tuần giao dịch vừa rồi thì cái trạng thái của thị trường vẫn chưa thay đổi khi mà ừ, thị trường chung đang không có xu hướng tức là đang trong một vùng sideways do đó thì um, chúng ta chỉ nên uh, duy trì một cái trạng thái cổ phiếu ở mức vừa phải khi tham gia thị trường uh, và thứ hai là chúng ta ờ, nên tập trung vào những cổ phiếu đang trong vẫn giữ được trong một cái xuống tăng giá để chúng ta tham gia um, và bên cạnh hai cái chỉ số chỉ số sàn chỉ số VNDAX và chỉ số HNX thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có một cái điểm nhấn ở bên bên sàn Upcom khi mà cái sàn Upcom này đã đã, đã có sự xác nhận là trong xuống tăng giá à, và vượt đỉnh ngắn hạn kèm theo đó là khối lượng giao dịch gia tăng rất là là là là, là cao trong cái những phiên giao dịch gần đây à, thì chúng ta cũng sẽ có một vài ý tưởng hay là một vài những cổ phiếu ở trên cái sàn Upcom này chúng ta hoàn toàn có thể theo dõi trong cái phiên giao dịch tuần tới để tìm một cái điểm hợp lý để à, để có thể tham gia trên sàn này à, và tiếp theo chúng ta sẽ đi vào review cụ thể từng cái um, cái cái nhóm cổ phiếu nhóm ngành cổ phiếu mà tích cực để chúng ta có thể giao dịch trong tuần tới trước tiên thì về um, chúng ta đi vào review về nhóm cổ phiếu trong à, trong rổ viên 30 đi. thì trong rổ viên 30 thì chúng ta có thể thấy rằng là gần uh, các cổ phiếu nhóm ngân hàng thì hiện nay uh, chỉ có hai cổ phiếu uh, duy nhất mà có cái thiện tích cực như là linh đã cho đổi chuyện tuần trước với anh chị đó là cổ phiếu tech bộ tiên phong banh thì trong tuần vừa rồi Banh đã có một cái nhịp tăng giá khá là tốt đã thể hiện qua cái việc ờ, những cái nến tăng giá là một cái thứ hai là khối lượng giao dịch cũng cũng chỉ chỉ tích cực trên trung bình 20 phiên um, về hiện tại thì um, Tiên Phong Banh đang gặp một cái mức cản ngắn hạn quanh vùng 38 và thứ sáu tuần, tuần vừa rồi thì um, uh, cổ phiếu này cũng đã có cái phản ứng giá tại vùng này khi mà chạm vùng 38 thì cổ phiếu đã đã giảm trở lại và đóng cửa ở, ở mức 37.4 nhìn về tổng thể của banh thì chúng ta thấy rằng Techcombank uh, à, hiện tại đã hình thành hai cái đáy sau đây là đáy một này đây là đáy thứ hai này đúng không ạ thì khi mà phong banh gặp cái vùng 38 này cổ phiếu điều chỉnh giảm trở lại thì là điều hoàn toàn bình thường đúng không ạ vì đây đang là một vùng cản ngắn hạn của cổ phiếu này thì diễn biến à, trong tuần tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta quan sát cái vùng giá 38 này của của banh xem cái giá nó phải tiếp tục phản ứng như thế nào tại vùng giá này để chúng ta có thể cân nhắc cái vị thế để chúng ta mua vào cổ phiếu này thì rõ ràng đây là một phiếu chúng ta cần đặc biệt quan tâm à, bởi vì sao bởi vì như cái buổi à, cái video trước uh, mình có trao đổi thì thì phong bay sẽ chính thức bước vào một cái cái nhịp tăng giá mới nếu mà nó vượt hẳn lên trên được vùng giá 38 này tức là vượt hẳn trên 38 này đóng cửa trên 38 này thì cổ phiếu này chính thức bước vào một cái nhịp nhịp, nhịp tăng giá mới do đó này đây là cổ phiếu mà chúng ta rất nên quan tâm ở trong nhóm của ngân hàng trong uh, trong tuần giao dịch sắp tới bởi vì khi một cổ phiếu này đã xác nhận trong à, vào cái xuống tăng giá ấy, chúng ta à, nên à, nên quan à, nên quan tâm đến nó vì đây là một cổ phiếu gần à, như hiếm hoi trong nhóm ngân hàng xác nhận được cái xuống tăng giá trở lại đó thì với banh hoàn toàn có thể quan sát trong tuần tới để chúng ta tìm cái điểm mua vàng hạn cổ phiếu này à, cổ phiếu thứ hai là VPBank VPBank không được tích cực nên như banh khi sao khi mà cổ phiếu chưa chạm một cái vùng giá ngắn hạn này à, VPBank chúng ta có đang có một cái à, cản ngắn hạn chúng ta quanh vùng 65 66 đó và cổ phiếu này cũng đã hình thành hai cái đáy đáy sau con đáy trước rồi và chúng ta chỉ cần một cái chờ một cái cái cái um, cổ phiếu nó vượt hẳn cái vùng giá này thôi vượt chặn vùng giá 65 66 tức là đóng cửa trên giá đấy nha anh chị nhé thì rõ ràng là Techcombank thì đấy sẽ bước vào một cái nhịp tăng à, nhịp tăng giá mới à, cho cổ phiếu này trong thời gian tới thì đây đang là hai cổ phiếu ngân hàng mà chúng ta nên quan tâm trong ờ, trong nhóm ngân hàng bởi vì hai cổ phiếu này đang ờ, đang ờ, ngấp ngẽ cái vùng xác nhận cái cái xuống tăng trở lại xuống tăng giá đó là chúng ta rất nên, nên quan tâm hai nhóm này còn đa số cổ phiếu còn lại trong nhóm ngân hàng như um, Techcombank thì vẫn vẫn đang trong một vùng không có xu hướng hay là ACB MBB đều đang rơi quanh cái vùng đáy quanh vùng đáy ngắn hạn trước đó hay là hay là STB đều đang vùng đáy thì rõ ràng những cổ phiếu này à, phải cần rất cần thời gian cần thời gian là một và cần thứ hai là cần phải có một dòng tiền đủ mạnh quay trở lại nhóm này thì chúng ta mới có thể kỳ vọng được nhóm nhóm này nó sớm trở lại trong thời gian tới đúng không ạ sau đó nếu mà chúng ta chọn lọc nhóm cổ phiếu ngân hàng thì chúng ta tham gia ra chúng ta nên lựa chọn tiếp phong banh và vpbank đó đó là về nhóm cổ phiếu ngân hàng về nhóm ờ, về nhóm cổ phiếu Vingroup thì chúng ta thấy rằng là Vinhome đã vẫn đang gặp uh, sau cái uh, VIX thì vừa rồi đã công bố là đã bán thành công uh, hơn trăm triệu cổ phiếu Vinhome trong tuần tuần tuần trước à, và xong tuần uh, tới này thì Vinhome là ngày uh, sẽ có um, hoạt động chia tách uh, tức là hoạt động chia cổ tức bao gồm cả tiền và cổ phiếu à, và nhìn về trạng thái thì chúng ta thấy rằng Vinhome vẫn đang giao dịch trong cái giao dịch ở một cái vùng hỗ trợ rất mạnh cổ phiếu này quanh vùng 105 106 đúng không ạ và đến thời điểm hiện tại thì à, vẫn chưa có một cái tín hiệu xác nhận xác nhận là, là tăng giá trở lại cổ phiếu này do đó thì đây vẫn là cổ phiếu mà chúng ta nên quan nên quan sát trong uh, trong tuần sắp tới chúng ta sẽ cần một cái kênh đến tăng tăng giá ở cái vùng này tăng giá đến tăng giá đây là gì một cái nến tăng giá rất là mạnh tức là cái thân nến rất là dài này và có khối lượng trở lại ở cái ngay cái vùng giá hỗ trợ này thì đấy là cái thời điểm chúng ta có thể tham gia À, trở lại đối với cổ phiếu Vinhome thì đây là một cổ phiếu mà nếu có cái tín hiệu này thì chúng ta hoàn toàn tức là tức là cái mức lợi nhuận kỳ vọng của chúng ta nó ở trên cái vùng giá 120 này so với cái việc chúng ta cắt lỗ ở dưới vùng giá này nếu vỡ thì rõ ràng cái mức lợi nhuận kỳ vọng của chúng ta nó cũng khá là ổn cho một cổ phiếu ờ, bộ chip ở thời điểm hiện tại thì đây là một cổ phiếu mà trong dòng Vingroup mà chúng ta có thể quan tâm à, tiếp theo là cổ phiếu ờ, VIX VIX thì ờ, đây chúng ta thấy VIX vẫn đang giao dịch trong cái vùng giá này thôi trong một vùng giá từ 90 cho đến 105 đúng không ạ cổ phiếu đang về lại cái vùng cái vùng hỗ trợ quanh 90 này à, do đó thì ngắn hạn thì cũng chưa có một cái tín hiệu tích cực đủ tích cực để để chúng ta có thể tham gia ở phiếu này à, một cái tín hiệu rất rất tích cực ở nhóm ờ, ở cổ phiếu VDE ở gần đây ở gần đây chúng ta thấy rằng là uh, gần đây cái cổ phiếu VNE có giao dịch ờ, khá là tích cực một phần chắc đến từ cái cái thông thông ờ, thông tin về việc ờ, sớm mở cửa lại nền kinh tế thì khi mà thông tin mở cửa lại lại nền kinh tế đưa ra thì các nhóm cổ phiếu về du lịch nhóm cổ phiếu về hàng không hai nhóm cổ phiếu bán lẻ trong tuần vừa rồi cũng đang khá là tốt thì VNE thì cũng nằm trong cái xu hướng chung đó về cái trạng thái giao dịch thì rõ ràng VRE chúng ta đang trong một cái cái xuống giảm giá đây chị có thể nhìn thấy rất rõ chúng ta thấy rằng cổ phiếu hình thành những cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước này cái đáy sau thấp hơn đáy trước tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chúng thấy rằng là à, đây là cổ phiếu đã không tức là không không tiếp tục hình thành một cái đáy sau cao đáy đáy sau thấp hơn nữa mà cổ phiếu đã dừng lại quanh vùng giá 26 này rồi tạo được một cái hạch đáy thứ hai vùng giá 26 này rồi và cái vùng mà mà mà kháng cự tiếp theo của Vinho của của VRE nó sẽ nằm ở vùng quanh đâu đó từ 28.5 cho đến 29 thì đây là cái vùng giá mà chúng ta sẽ sẽ quan sát xem cái diễn biến giá của cổ phiếu này như thế nào và để mà giao dịch được cổ phiếu VRE thì thì rõ ràng chúng ta nên chờ chúng ta nên chờ ở trên vùng giá 29 này chúng ta hãy tham gia này bởi vì sao bởi vì khi đó chúng ta thấy rằng gì chúng ta thấy rằng là phiếu đã hình thành một được một cái cái cái đỉnh sau cao cái đỉnh này rồi tức là nó đã thoát khỏi cái cái um, cái nhịp giảm trước đó rồi và nó bước vào một cái nhịp tăng giá mới trong ngắn hạn thì khi đó chúng ta mới nên tham gia tức là chúng ta chỉ nên tham gia khi mà chúng ta thấy tín hiệu rằng cổ phiếu nó tăng tăng giá đóng cửa xác nhận ở trên cái vùng giá 29 này thì khi đó chúng ta chờ điều chỉnh để chúng ta vào thì nó sẽ là là, là một cái cái chiến lược an toàn nhất chứ chúng ta tham gia ở cái vùng lưng chừng này nó sẽ rất rủi ro bởi vì nó hoàn toàn nó có thể sẽ quay lại cái vùng giá này đúng không ạ vì nếu chúng ta nhìn ở đây thì à, à, thì vâng, cổ phiếu này vẫn đang giao dịch trong một cái vùng giá này thôi từ vùng từ 26 cho đến 29 thôi nó chưa có sự xác nhận là là vượt lên hẳn trên đây hay là vượt hẳn đến này do đó chúng ta chúng ta sẽ phải kiên nhẫn chúng ta chờ trên hẳn giá này vì khi nó trên vùng giá này thì những cái cái cái kỳ vọng nó tăng giá mạnh và tăng giá nhanh hơn trong ngắn hạn ấy, nó sẽ cao nó sẽ diễn là cái xác suất nó sẽ cao hơn và những cái vùng mục tiêu chúng ta kỳ vọng nó sẽ nằm những vùng quanh quanh ba ba trên ba này đó thì đó là những cái cái, cái tín hiệu mà tích cực trở lại của những cổ phiếu RVDE mà chúng ta cần theo dõi thêm trong trong trong thời gian tới Về cổ phiếu bán lẻ trong thời gian trong trong tuần vừa rồi chúng ta thấy đang có um, thế giới di động thế giới di động tuần vừa rồi là cái tuần mà à, chia à, chia thưởng à, cổ tức đây là chúng ta thấy thế giới di động là đang trong cái vùng giá giao trong một cái vùng này một từ 105 cho đến 110 120 đúng không? ạ? hai lần gọi là ba lần thì chạm vào đây bật chạm đây cũng bật trở lại đúng không ạ à, thì rõ ràng đối với thế giới di và thời điểm hiện tại thì chúng ta à, sẽ hành xử như thế nào thì chúng ta sẽ chờ thôi bởi vì chúng ta chưa biết là nó sẽ cổ phiếu nó sẽ phản ứng như thế nào ở cái vùng ờ, vùng, vùng, vùng kháng cự này chúng nếu chúng ta giao dịch chúng ta mua vào ngay thì hiện tại thì sẽ có có rủi ro là cổ phiếu điều chỉnh nó vào một nhịp điều chỉnh và nó giảm trở lại thôi thì cái khi đó là cái ờ, tài khoản của bạn nó đã bị thua lỗ rồi đúng không ạ do đó đối với cổ phiếu tiền dây động là chúng ta sẽ có hai kế hoạch giao dịch sau thứ nhất là chúng ta sẽ chờ cổ phiếu nó về lại cái vùng giá hỗ trợ đây là vùng đa giá hỗ trợ rất mạnh cổ phiếu tại sao lại mạnh bởi vì là nó là một cái vùng mà trước đó là có một phiên một phiên hai phiên ba phiên bốn phiên năm phiên sáu phiên cổ phiếu nó tạo cái cái cái cái nền giá quanh đây và cái thứ hai là nó trùng với cái, cái đường trung bình động MA 20 và MA 50 cổ phiếu này tức là đâu đó nó quanh vùng 110 cho đến 112 gì đó cái vùng mà chúng ta hoàn toàn có thể quan sát cổ phiếu này đúng không ạ trong trường hợp tích cực hơn nếu cổ phiếu không về lại vùng này mà cổ phiếu tạo được một cái vùng giá tích lũy ở trên cái vùng giá này sau đó vượt tăng và tăng trở lại trên 120 này thì khi đó là cái tín hiệu chúng ta có thể tham gia được phiên này Sau đó là đây là một cổ phiếu mà chúng ta nên quan tâm chặt đến cổ phiếu này bởi vì sao vì nó đang cổ phiếu đang giao dịch gần cái vùng địch lịch sử trong giai đoạn thị trường chung đang không có xu hướng thì đó là đây đang là một cái tín hiệu ở đây đang là một cái ứng cử viên cực kỳ là sáng giá cho chúng ta chúng ta cần quan tâm thêm theo dõi thêm à, tín hiệu ở cổ phiếu này Ờ, tiếp theo là cổ phiếu PNG thì so với PNG thì so với thế giới động thì PNG chúng ta gì ạ PG, PNG chúng ta thấy rằng cổ phiếu nó đang trong một cái xuống giảm ngắn hạn anh chị nhìn thấy một cái đỉnh này đỉnh sau thấp hơn này đáy sau thấp hơn này đúng không ạ đó thì thì um, thế giới di động đang tích cực hơn PNG rất nhiều đó là về cái trạng thái đúng không ạ trạng thái của của của PNG đang là trạng thái giảm giá trong ngắn hạn và cái hai cái phiên giao dịch gần đây cổ phiếu nó tăng lại tăng trở lại thì nó vẫn chưa thay đổi được một cái cái um, cái cấu trúc hiện tại của của cổ phiếu này thì hoàn toàn cổ phiếu có thể sẽ tăng lại lên cái vùng giá này đây, tăng lại quanh cái vùng giá 96 cho đến 98 sau đó cổ phiếu điều chỉnh tạo được một cái đáy um, tạo một cái đáy sau cao hơn và sau đó tăng trở lại vừa vùng này thì khi đó mới là cái thời điểm chúng ta tham gia đúng không ạ chứ còn thời điểm hiện tại chúng ta không sẽ không chưa vội chúng ta tham gia PNG mà chúng ta sẽ chờ nó nó quay trở lại một cái xuống tăng giá mới tức là nó xác nhận được nó hình thành được hai cái đáy sau cao hơn và hai cái đỉnh sau cao hơn khi đó chúng ta mới tham gia cổ phiếu này đó à, một cổ phiếu khác mà cũng được uh, cũng khá là tích cực trong tuần vừa rồi là cổ phiếu um, Vietjet đây VZ là một cổ phiếu mà cũng được hưởng lợi từ cái cái cái thông tin mà sớm mở cửa lại nền kinh tế đúng không ạ chúng ta thấy cái gì ạ? VZ chúng ta thấy rất rõ là cổ phiếu này đã hình thành trong một cái à, tại sao à, à, mình mình mình quan tâm đến cổ phiếu VZ này bởi vì sao bởi vì cổ phiếu VZ nó đã hình thành được được một cái xuống tăng giá mới nhé chị nhìn thấy nhá đây hình thành một một cái đáy này đáy sau này Đó. đây phiên này là cái phiên mà nó vượt vượt cái đỉnh này đóng cửa trên đỉnh này tức là nó đã xác định nhận được một cái xuống tăng giá mới à, sau đó mà cổ phiếu đã có một quá trình cổ phiếu test lại đây đây đoạn này là đoạn đã test lại cái vùng giá này và tăng trở lại đúng không ạ thì đây là một cổ phiếu mà cũng có một cái đã xác nhận là đảo chiều xuống thành công trong cái um, cái um, thời gian à, vừa rồi thì um, nếu anh chị nào mà đang đã đã mua cổ phiếu hay là đang có cổ phiếu thế giới cổ phiếu um, Vietjet chúng ta hoàn toàn có thể nắm tiếp và chúng ta kỳ vọng nó trở lại cái vùng dạo quanh 135 thì còn anh chị nào chưa nắm chưa chưa mua được cổ phiếu này chúng ta hoàn toàn có thể, có thể chờ thôi chúng ta có thể chờ những cổ phiếu này nó điều chỉnh lại những vùng giá nó hợp lý hơn để chúng ta tham gia nhưng mà đây là một cổ phiếu chúng ta có thể quan tâm vì nó đã trở lại cái xuống tăng giá rồi đảo chiều xác nhận thành công tăng giá tiếp theo là cổ phiếu um, GVL ờ, GVL là một cổ phiếu mà cũng đang giao dịch trên cái vùng đỉnh lịch sử thì đây là cổ phiếu mà chúng ta rất rất nên quan tâm đúng không ạ thì sau khi đã vượt được cái vùng đỉnh quanh vùng 38 39 này này cổ phiếu đang điều chỉnh lại khối lượng giao dịch của cổ phiếu này bắt đầu cũng cũng giảm trở lại đây cho thấy rằng là cái động lực mà mà vượt đỉnh của cổ phiếu này nó không thực sự mạnh thể hiện qua khối lượng giao dịch bởi vì sao nếu mà khi một khi vượt đỉnh ấy, thì khối lượng giao dịch nó phải tăng ra. thì cái cái cái quá trình vượt địch nó mới bền vững còn vượt đỉnh mà khối lượng giao dịch giảm như thế này thì rõ ràng là chúng ta có cơ sở để chúng ta chờ đợi vì nó điều chỉnh lại những vùng giá hấp dẫn hấp dẫn hơn để chúng ta mua vào thì ở đây chúng ta đang có cái vùng giá quanh 38 39 này là cái vùng giá mà chúng ta sẽ sẽ quan sát ở cổ phiếu này trong à, trong à, dịp sắp tới để chúng ta ờ, cân nhắc xem chúng ta có mua vào cổ phiếu này không à, tiếp theo một cổ phiếu nữa là cổ phiếu um, bao bao thì mình như mình ờ, đã có khuyến nghị trước đó thì cổ phiếu cũng đã hình thành được những cái cái cái um, đáy sâu cao hơn đây chúng ta nhìn thấy chưa đây. và vượt được khỏi cái vùng uh, vùng vùng này Thế là đã xác nhận được cái cái bước vào một cái nhịp tăng giá mới thì rõ ràng cổ phiếu này chúng ta đã mua rồi chúng ta hoàn toàn chúng ta tiếp tục nắm giữ thôi không vâng, chưa có một cái tín hiệu gì nó đủ nó nó xấu của phiếu này cả và cái mục giá mục tiêu của chúng ta nó vẫn vẫn nằm ở quanh cái mục giá 13 đến 13 năm này trong vấn đề sắp tới cho những anh chị mà đang đang nắm giữ cổ phiếu này thì chúng ta yên tâm chúng ta tiếp tục nắm giữ thôi chưa có một cái tín hiệu gì nó nó xấu của cổ phiếu này cả còn nhìn chung nhóm cổ phiếu ngân hàng chúng ta cũng chưa có cái tín hiệu nào tích cực nó chỉ có mỗi tiên phong banh và vb banh hai cổ phiếu mà tích cực thôi um, về massage chúng ta thấy massage là trong cái ờ, cái cái cái, cái video lần trước ấy, thì mình có chia sẻ là massage đang về lại cái vùng hỗ trợ quanh cái vùng này quanh cái MA 50 nằm quanh vùng 127 và cổ phiếu nó có một cái phiên hồi phục ở vùng này thì chúng ta đang chờ xem cái diễn biến sắp tới của massage như thế nào chúng ta cân nhắc chúng ta có nên giao dịch cổ phiếu này không và đây là một phiếu mà chúng ta nên quan tâm trong nhóm trụ FPT ờ, uh, ờ, FPT thì ờ, này FPT FPT thì chúng ta thấy rằng vẫn đang trong một cái vùng cái cái xuống tăng giá này thôi vẫn đang trong cái MA 50 và vẫn đang đang dốc lên à, tuy nhiên thì ngắn hạn phía FPT thì chúng ta cũng chưa có một điểm nào đủ tốt để chúng ta cho chỉ phiếu này chúng ta có thể tạo theo dõi thôi ngắn hạn thì chưa chưa có điểm giao dịch ờ, khang điền khang điền thì chúng ta thấy rằng là à, sau khi cổ phiếu đã đã vượt và đã test lại cái vùng giá 38 này và vẫn tăng trở lại thực hiện tại em nằm ở vùng giá 42 à, thì đối với khang điền thì chúng ta hoàn toàn có thể có thể chúng ta có thể quan sát ờ, ờ, theo dõi thí điểm sắp tới xem cái vùng hỗ trợ nó ở ngắn hạn nó nằm quanh cái vùng này này quanh vùng 40 này xem giá nó phản ứng như nào tại vùng giá này chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua vào cổ phiếu này nhìn chung cổ phiếu này vẫn đang trong một số tăng rất tốt nhá chị thấy nhá cái mấy 50 của nó vẫn vẫn vẫn vẫn vẫn dốc lên rất tốt này à, và cổ phiếu này nó phù hợp cho những cái ờ, anh chị mua để nắm giữ trong ờ, trong trung hạn nhiều hơn là phải giao dịch ngắn hạn vì giao dịch ngắn hạn cổ phiếu này nó khá là khó giao dịch ngắn hạn cho thang điền hay cho nam long do đó thì ờ, nếu chúng ta đã tìm một cái điểm một cái vùng giá để chúng ta mua vào tốt cổ phiếu này rồi chúng ta có thể ưu tiên nắm giữ cổ phiếu này bởi vì là là là cái diễn biến hiện tại này nó vẫn là tích cực chưa có một cái cái, cái diễn biến gì nó quá xấu ở phía này cả rồi ok với nhóm vn 30 chúng ta chỉ có một vài cái cái cái cổ phiếu nó nó tiêu biểu như thế thôi um, tiếp theo thì chúng ta thấy rằng là trên thị trường ờ, của chúng ta nó có một vài nhóm cổ phiếu nó rất tích cực từ vừa rồi đặc biệt có thể kể đến là thép đúng không ạ à, thép thì chúng ta thấy rằng hoa sen là một cổ phiếu mà đã vượt được cái cái vùng đỉnh này rồi rất rất rất là dứt khoát vượt được vùng đỉnh này rồi và đang giao kể trên vùng giá này đúng không ạ thì đây là một tín hiệu rất là tích cực của cổ phiếu hoa sen tại sao lại tích cực bởi vì khi mà thị trường chung nó đang không có xu hướng ấy đúng không ạ mà cổ phiếu vượt đỉnh vượt đỉnh lịch sử cộng theo đó là khối lượng giao dịch tổng đã, đã đã đã có sự tăng trở lại khá là tốt trong cái cái cái cái, cái tuần vừa rồi thì rõ ràng đây là một phiếu mà nó đang cho thấy là nó khỏe so với thị trường thì đối với hoa sen nếu anh chị nào mà chưa chưa chưa mua vào phiếu này chúng ta hoàn toàn có thể quan sát xem chắc tuần sắp tới cổ phiếu nó điều chỉnh lại về cái vùng đỉnh trước đó nó vượt xem cái tín hiệu như thế nào thì chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua vào cổ phiếu này và còn nhóm thép là nhóm có được đặc biệt là, là nên quan tâm trong đó thì hoa sen là một cổ phiếu mà mà mà chúng ta có thể ờ, dành cái sự quan tâm đặc biệt đúng không ạ à, trạng thái của Hòa Phát thì không được bằng Hoa Sen đây chúng ta thấy rằng Hòa Phát thì ờ, thì chúng ta thứ nhất là tại sao thứ nhất là nó chưa vượt được cái đỉnh ngắn hạn ở phía đó tạo lập trước đó đây ví dụ đây là cái vùng mà mà mà đỉnh của quả quả quả phát đúng không ạ mà trước đó hoa sẽ đã vượt một cái điểm tích cực trong tuần uh, giao dịch vừa rồi của của Hòa Phát ấy, là chúng ta thấy rằng gì ta thấy rằng là cổ phiếu đã vượt được cái vùng này rồi cái vùng mà trước đó cái đỉnh trước đó đúng không ạ tức là đã hình thành một cái xu hướng tăng tăng giá trở lại rồi đó đúng không ạ khối lượng giao dịch của cổ phiếu trong tuần rồi tăng lại khá tốt thì rõ ràng đối với khu vực cổ phiếu ờ, Hòa Phát này à, đối với nhóm ngành thép ấy, thì cái sự lựa chọn đầu tiên nó sẽ là Hoa Sen trước đã rồi sau đấy mới đến Hòa Phát là chúng ta sẽ ưu tiên sự lựa chọn cho Hoa Sen bởi vì sáng Hoa Sen đang đang khỏe hơn đang khỏe hơn trong nhóm nhóm nhóm thép à, còn nếu mà phát chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể cân nhắc chúng ta chúng ta giao dịch trong cổ phiếu này à, và cái vùng giá mà chúng ta đang kỳ vọng cổ phiếu nó test lại quanh vùng giá 51 năm vùng mà chúng ta sẽ quan tâm trong trong trong tuần tới để chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mở cái vị thế à, mua cho cho cho Hòa Phát đúng không ạ? Đó, về nhóm thép thì chúng ta sẽ có Hoa Sen và Phát hai cổ phiếu mà chúng ta nên quan tâm trong cái thời gian tới vì nhóm cổ phiếu này nó đã xác nhận nó trở lại xu tăng giá mới rồi. À, nhóm thứ hai là nhóm chứng khoán thì nhóm chứng khoán là cái nhóm mà nó vẫn vẫn cần phải phải phải có sự quan tâm à, đặc biệt nhóm cổ phiếu này vì rõ ràng chúng ta thấy hòa nhóm à, cổ phiếu à, chứng khoán vẫn đang trong xuống tăng giá rất là rõ đúng không ạ à, thì trong nhóm này có cổ phiếu VCI là một cổ phiếu mà nó đang có sức khỏe khá là tốt tại sao lại như thế bởi vì nó đã đã đã phiên ngày thứ sáu tuần vừa rồi đã test lại cái vùng đỉnh nó quanh vùng 65 tuy nhiên thì không thành công và giảm trở lại đóng cửa 664 um, do đó đối với cổ phiếu này thì chúng ta có thể còn hoàn toàn những anh để cân nhắc chúng ta chờ một cái phiên giao dịch nó vượt trên 6 năm này để chúng ta tham gia trong phiếu VCI này thì đây đang là cổ phiếu mà mà mà có tín hiệu ờ, tích cực ở trong nhóm nhóm nhóm, nhóm chứng khoán tiếp theo là HCM HCM đây chúng ta thấy HCM là đang giao dịch quanh cái vùng hỗ trợ rất là mạnh đây quanh vùng giá 54 cho đến ờ, đây 54 cho đến 55 và nó trùng với MA 20 đó sau đó chúng ta sẽ chờ một cái tín hiệu cổ phiếu nó có một cái phiên tăng giá sắc ở à, vùng giá này tăng giá một cái đến tăng thân đến nó dài một chút nha anh chị nhé thì hoàn toàn thì cân nhắc mua vào cho cho cho cho HCM trong cái tuần sắp tới tuy nhiên chúng ta cũng phải cần phải quan sát thêm yếu tố khối lượng tức là khối lượng giao dịch của có cái phiên này, tốt nhất nó nên tăng trở lại và nó vượt trên cái trung bình của 20 phiên tức là nó phải tầm trên à, tầm 7 8 triệu thì nó sẽ là, là tích cực VND VND cũng thế VND chúng ta khá là giống SI đúng không ạ ờ, giống VCI khi mà đang giao dịch quanh cái cái vùng giá 65 này 55 này đó thì đang trong cái vùng này à, thì nếu mà trong một tuần sắp tới mà cổ phiếu nó có một tín hiệu tích cực nó vượt hẳn lên trên giá 55 là cái vùng mà, mà chúng ta có thể quan tâm đến cổ phiếu này cổ phiếu chứng khoán là nó cổ phiếu mà vẫn được duy trì được cái đà tăng à, trong bối cảnh thị trường chung đang đang không có xu hướng hay là SHS cũng thế thì nhìn chung của nhóm cổ phiếu ngân hàng cái trạng thái nó đang khá là giống nhau ờ, nên chúng ta có thể tập trung vào nhóm cổ phiếu um, top đầu ví dụ như VCI, HCM này, uh, VND, SHS đều là là, là đều ok cả à, tiếp theo đó là nhóm cổ phiếu ờ, về bất động sản công nghiệp bất động sản công nghiệp thì chúng ta có thể kể đến Kim Bắc Kim Bắc sau khi mà đã vượt được cái vùng giá 42 này cái cổ phiếu ờ, đây chúng ta thấy rằng sau khi vượt cái vùng giá 42 này bằng cây nến như này à, tuy nhiên thì sau đó những cây cái cây nến ờ, ở trên vùng giá này khối lượng giao dịch nó bị giảm sút đi khối lượng bị giảm sút điều này nó cũng khiến cho cái giá nó không được ờ, nó không giữ được cổ phiếu nó không giữ được đà tăng đúng không ạ và đang quay trở lại vùng giá này thì do đó chúng ta sẽ cần sẽ cần quan sát diễn biến giá của cổ phiếu Tây Bắc ở tại vùng giá quanh 42 này để chúng ta xem có điểm mua vàng ngắn hạn hay không cổ phiếu này cũng bị vượt đỉnh ờ, lịch sử rồi do đó nó rất đáng quan tâm à, GVL chúng ta cũng vừa trao đổi à, là một cổ phiếu chúng ta quan sát quanh một ba hay là cổ phiếu um, IDC đây IDC chúng ta thấy rằng là nó đã vượt được cái vùng giá này rồi vượt được cái hộp giá quanh giá 42 này rồi cái vùng mà trước đó là cả rất là mạnh một lần hai lần ba lần thì chúng ta hoàn toàn có thể ờ, chúng ta chờ những tín hiệu ờ, sắp tới của cổ phiếu này xem nó có điều chỉnh lại cái vùng này không là cân nhắc chúng ta mua vào khối lượng giao dịch cổ phiếu này gần đây khá là tốt vượt cái vùng 42 ờ, và khối lượng luôn luôn duy trì trên trung bình 20 phiên là một tiện tích cực cho cổ phiếu này mà chúng ta có thể chờ nó về lại vùng giá 42 chúng ta cân nhắc hay SSC à, SSC cũng đang giao dịch ở một vùng đỉnh đây đỉnh ngắn hạn cổ phiếu đây Đó, tức là những cổ phiếu này đang những cổ phiếu mà nó có thể có một cái cái cái cái tín hiệu nó tích cực hơn của thị trường chung rất là nhiều thì đây là cổ phiếu mà chúng ta đã quan tâm um, như vừa nãy mình có chia sẻ về về um, các cổ phiếu sàn upcom ấy à, thì mình có lọc ra những cổ phiếu um, thì uh, trên sàn upcom hiện nay như đây mình thống kê trên sàn upcom hiện nay có đến uh, rất nhiều mã rất nhiều mã trên sàn upcom và mình có ngồi mình lọc ra những cổ phiếu mà nó có cái um, có cái tín hiệu mà nó nó đục tốt là một cái thứ hai là khối lượng giao dịch nó cũng đủ lớn để chúng ta à, có thể giao dịch được cổ phiếu đấy à, thì mình có thể lọc mình có lọc ra một vài cổ phiếu à, đầu tiên là cổ phiếu um, Masan Resort à, đây ta thấy rằng Masan R chúng ta thấy rằng là à, cổ phiếu nó đã vượt được cái vùng uh, đây nó đang nó ờ, sau khi mà nó giao dịch trong một vùng giá từ ờ, tầm 18 19 cho đến vùng giá quanh 23 này thì cổ, thì cổ phiếu đã vượt trên vùng giá này rồi khối lượng giao dịch gần đây cũng khá là tích cực đều nằm trên trung bình 20 phiên thì đây là cổ phiếu mà chúng ta có thể quan tâm chúng ta ờ, chúng ta có thể theo dõi trong trong tuần sắp tới để chúng ta tìm ra một cái điểm để mua vào cổ phiếu này không tức là ừ, tốt nhất để chúng ta chờ một tín hiệu tích lũy quanh vùng giá này và tăng trở lại thì chúng ta sẽ sẽ sẽ mở giao dịch cổ phiếu này um, cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu um, tài chính điện điện lực EVF đây EVF thì cũng đã vượt cái vùng vùng giá vùng vùng đỉnh trước đó mà không vượt được rồi một khối lượng một cái đến một khối lượng rất là tốt đây. và ba phiên gần đây cũng đang test lại vùng giá này khối lượng giao dịch cũng khá là thấp đúng không ạ thì rõ ràng đây là một cổ phiếu chúng ta có thể quan tâm trong các, các trong tuần tới thì bởi vì sao vì nó đã vượt hẳn cái vùng giá này rồi cơ đảng vâng, bóng giá này rồi là một cái tín hiệu cực kỳ là tích cực chúng ta có thể tham gia tiếp theo là cổ phiếu uh, ờ, sang một cổ phiếu đây dụ những cổ phiếu những cổ phiếu như DRI chẳng hạn DRI này là cổ phiếu mà chúng ta thấy là cũng có đây cái vùng này vì nó đang giao dịch quanh cái vùng um, hỗ trợ này, này chúng ta có hoàn toàn thể quan sát bởi vì sao vì là những cái phiên giao dịch gần đây chúng ta thấy khối lượng giao dịch nó nó khá là tốt và những cái phiên điều chỉnh khối lượng nó cũng đang đang đang thấp hơn trung bình 20 phiên thì đây cho thấy tín hiệu cho thấy rằng là cổ phiếu này nó có nó nó nó nó có thể là có một cái nhịp điều chỉnh ở đây để chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào phiếu này đúng không ạ G36 đây ví dụ như G36 nó thấy rằng là nó đã vượt cái vùng này rồi vượt cái vùng 11 à, cho đến 12 này rồi chúng ta hoàn toàn có thể quan sát cổ phiếu này tiếp theo là lục trời lục trời thì chưa lục trời thì nó vẫn đang trong vùng này thôi nó cũng chưa có tín hiệu tốt đây, MSR đây chúng ta là cổ phiếu mà chúng ta quan tâm được ITP không ổn lắm thép Việt Nam thì vượt ở khối lượng đây còn nữa VGI VKI ở đây chúng ta thấy gì ạ VKI chúng ta thấy rằng là à, trước đó là cổ phiếu đang trong cứng giảm giá rất là rõ này cho bớt bớt như này đi đây VKI trước đó chúng ta thấy nó hình thành một cái đỉnh một đỉnh này đỉnh sau thấp hơn này đỉnh sau thấp hơn này đấy sau này đáy sau thấp hơn này đáy sau thấp hơn này Đúng không ạ? thì đến thời điểm này ở đây chúng ta thấy rằng cổ phiếu đang trong một xu giảm giá tuy nhiên thì đến gần đây cổ phiếu đã hình thành được một cái đáy sau cao hơn và một cái đỉnh sau đóng cửa trên cái vùng giá này đó thì cổ phiếu này đã bước vào đã đã chính thức kết thúc cái nhịp nhịp giảm bán hạn và bước vào một cái cái, cái nhịp tăng giá mới bằng một cái nến à, xác nhận rất là mạnh trong cái phiên thứ sáu tuần trước khi mà khối lượng giao dịch gần đến gần 4 triệu và vượt qua một giá 24 thì ngắn hạn cổ phiếu này nó sẽ có vùng hỗ trợ ở vùng kháng cự quanh những vùng 36 này hoàn toàn ờ, chắc là sẽ trong với cái khối lượng này thì trong tới hoàn toàn có thể tích cực và, và nó kiểm tra lại vùng giá này thì chúng ta sẽ chờ một cái nhịp mà mà, mà test lại vùng quanh 34 này để chúng ta có thể tham gia phiếu này thì đây là một phiếu mà cũng khá là là là đáng quan tâm chúng ta nhìn lại cái vùng này đây đây chúng ta nhìn cái vùng này thì đây nó khá là tương đồng với vùng giá này chúng ta thấy đây là cái vùng nó nó khá là tương đồng với cái giai đoạn là năm 2019 à, này hình thành những cái vùng uh, đây chúng ta thấy đang trong cái cái um, cái nhịp giảm khi mà hình thành những cái đỉnh sau thấp uh, thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước đây đúng không ạ trong cái nhịp giảm này tuy nhiên thì thì sau sau đó đã cổ phiếu đã hồi, đã hồi phục trở lại và hình thành được những cái cái cái cấu trúc tăng giá mới đây cấu trúc tăng mới của nó ở đây vẽ cho cho cho cho anh chị theo dõi để chúng ta sẽ thấy được đấy đây và, và và thời điểm này chúng ta thấy đây thời điểm này là cái thời điểm mà mà cổ phiếu đã vượt hẳn lên trên cái vùng giá này vượt hẳn cái vùng đỉnh trước đó này với lượng giao dịch cũng khá là là tích cực trở lại nơi chung năm phiên và sau đó một nhịp tăng rất mạnh của VKI thì hoàn toàn chúng ta có thể theo dõi phiếu này trong uh, trong thời gian tới thứ nhất chúng ta xem cái vùng 36 nó phản ứng như thế nào và nếu còn có điều chỉnh về lại vùng 34 thì đó là cơ hội để chúng ta phải cân nhắc chúng ta mở vị thế cho cổ phiếu này VGT đây VGT là một cổ phiếu mà cũng đang à, nhìn chung là cũng đang tích cực nhất trong nhóm cổ phiếu ờ, về ờ, dệt may đây chúng ta thấy VGT đang gặp một cái vùng cản rất mạnh quanh vùng giá 22 này trước đây cổ phiếu đã đã có một cái đỉnh nhọn ở đây này và thứ hai là những cái vụ sau đó là những cái đây một lần hai lần ba lần bốn lần và đây cổ phiếu trịch trở lại à, tuy nhiên thì chúng ta thấy gì ạ chúng ta thấy là khối lượng giao dịch của của của, của cổ phiếu nó tại cái thời điểm mà gần đây nó khá là tích cực hai phiên điều chỉnh giảm khối lượng rất là thấp và tăng khi mà cổ phiếu tăng trở lại khối lượng rất là ok thì đây chúng ta thấy rằng là ngắn hạn cổ phiếu nó đã tạo một cái vùng vùng hỗ trợ đâu đó quanh vùng giá 20 cho đến uh, vùng quanh quanh 21 này rồi đó thì um, đối với cổ phiếu này chúng ta hoàn toàn có thể chúng ta có thể quan uh, cân nhắc trong tuần sắp tới nếu cổ phiếu được nó nó giảm lại vùng giá này, này chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc chúng ta tham gia ở, ở, ở cổ phiếu ở vùng giá này quanh vùng 20 đến 20.5 này là cái vùng mà chúng ta có thể quan tâm hoặc là chúng ta chờ nó vượt hẳn lên trên vùng giá này để chúng ta tham gia tại sao chúng ta phải chờ vượt hẳn bởi khi một cổ phiếu đã vượt hẳn đến vùng giá này tức là nó đã nó đã cân được nó đã thụ hết cái lực lượng cung mà mà mà trước đó nó nó bị kẹp vào cái vùng giá này những cái mục này thì khi đó nó tăng nó nó sẽ tăng sẽ rất là dứt khoát đó thì đó là hai cái kế hoạch mà chúng ta có thể cân nhắc cho cổ phiếu này một chúng ta mua quanh 20.5 cho đến ờ, ở 20 cho đến 21 thứ hai là chờ tuần hẳn trên 22 chúng ta tham gia đó, thì đó là một cái cổ phiếu khá là tích cực trong nhóm trong trong trong uh, ờ, com rồi ở ờ, đó thì um, nhắc lại một chút là về sàn năm com chúng ta có những cổ phiếu mà chúng ta có thể quan tâm một là VGT này đó. à, thứ hai là VGI này thứ ba là Mass Massage Resort này Đấy thứ tư là EVF này à, à, tiếp theo là cổ phiếu hoặc là cổ phiếu um, DLI này đó. thì đó là những cổ phiếu mà trên sàn upcom chúng ta có thể quan tâm ở tại sao chúng ta cần quan tâm upcom bởi vì là chỉ rõ ràng chỉ số này nó đã vượt vượt đỉnh rồi khối lượng giao dịch trong thời lại khá là tích cực rồi thì đó là những cái tín hiệu mà cho thấy là dòng tiền nó đã bắt đầu nó có có xu hướng nó chuyển dịch sang cái những cổ phiếu trên sàn upcom này rồi thì nếu chúng ta đánh ngắn anh chị đồng đánh ngắn và đánh theo cái um, cái cái cái, cái dòng tiền ấy, thì rõ ràng chúng ta sẽ nên quan tâm đến những cổ phiếu trên sàn upcom à, đặc biệt là những cổ phiếu mà như mình vừa có có có có trao đổi bởi vì up sàn upcom thì uh, không phải là cổ phiếu uh, là là là các cổ phiếu chất lượng rõ ràng rồi à, nên chính vì thế mà chúng ta phải lựa chọn những cổ phiếu à, nó nó phải thứ nhất là nó phải trong một xuống tăng giá cái thứ hai là khối lượng giao dịch nó đủ lớn để chúng ta có thể có thể tham gia và cái thứ ba là nó những là nó nó là những cổ phiếu mà nó có cái cái tên tuổi trên thị trường đúng không ví dụ như VGI này hay là VGT này, hay là Massage Resort đúng không ạ à, thì đó là những cái cái cái, cái phiếu tích cực trong sàn com tóm lại thì trong à, trong trong tuần tới à, thì chúng ta sẽ tập trung vào những cổ phiếu những nhóm cổ phiếu sau thứ nhất là nhóm cổ phiếu thép nhóm cổ phiếu thép cụ thể là hoa sen và hòa phát à, nhóm cổ phiếu chứng khoán thì chúng ta sẽ chú ý đến những cổ phiếu như VCI này à, HCM này à, VND này à, rồi à, SHS này đó ở nhóm ờ, bất động sản công nghiệp thì chúng ta có Kinh Bắc chúng ta có GVR chúng ta có IDC chúng ta có SSC đó là nhóm cổ phiếu về bất động sản ờ, công nghiệp à, còn nhóm ờ, cổ phiếu um, trong vn 30 thì chúng ta sẽ quan sát trong nhóm ngân hàng thì chúng ta có tiên phong banh à, chúng ta có vb banh à, à, về nhóm cổ phiếu bán lẻ chúng ta có thế giới di động à, có BNG à, nhóm cổ phiếu ờ, liên quan đến ờ, nhóm cổ phiếu khác ở trong nhóm ờ, VN30 chúng ta có thể dụng Khang Điền này GVL này Pau này rồi Vietjet này Inhome này đó thì đó là những cái um, cổ phiếu mà trong vn 30 hay là maxan nữa mpt là những nhóm trong cổ phiếu trong vn 30 còn tích cực mà chúng ta có thể theo dõi trong trong tuần sắp tới à, bên cạnh đó thì à, nhóm cổ phiếu upcom chúng ta cũng nhìn thấy là dòng tiền à, đã có dấu hiệu lan tỏa sang nhóm này rồi và nhóm ờ, và và chỉ số upcom cũng đã đã đã vượt đỉnh và vẫn đang trong một cuộc diễn tăng giá à, cho thấy là dòng tiền đã lan tỏa sang nhóm cổ phiếu này à, do đó nếu mà anh chị nào mà mà, mà à, giao dịch theo à, theo dòng tiền đấy và có mức độ chấp nhận rủi ro nó nó cao một chút ấy, thì chúng ta có thể lựa chọn những cổ phiếu um, trên sàn com để, để để quan sát và và giao dịch trong tuần sắp tới. À, tuy nhiên thì khi mà lựa chọn những cổ phiếu trên sàn com thì chúng ta cũng lưu ý rằng là à, các cổ phiếu trên sàn com thì nhìn chung cái cái cái chất lượng của nó cũng không không thực sự là là tốt. Cái thứ hai là à, cái cái um, chính vì cái chất lượng nó không được tốt thế nên là cái dòng tiền nó nó cũng trên uh, trên cái sàn upcom này này nó cũng khá là phân hóa sau đó thì chúng ta để lựa chọn những cổ phiếu trên sàn upcom này chúng ta chỉ lựa chọn những cổ phiếu mà nó có có tên tuổi một chút tức là nó nó có tên tuổi một chút hay là và thứ hai là nó đang giao dịch đang trong xu hướng tăng giá và đang giao dịch ở vùng đỉnh lịch sử hoặc vượt cái vùng đỉnh lịch sử và cái thứ ba là khối lượng giao dịch của cổ phiếu ờ, đó nó phải đủ lớn để chúng ta có thể ờ, có thể mua bán một cách dễ dàng đúng không? thì có thể kể đến là cổ phiếu thứ nhất dụ như VGI này đó cái thứ hai là VGT à, ba là Masan Resort rồi à, EVF rồi à, DRI đó thì đó là những cổ phiếu um, nổi bật ở trên ờ, trên trên sàn upcom mà anh chị có thể ờ, theo dõi trong ờ, trong tuần sắp giao sắp tới ok à, về thị trường review thị trường thì chỉ có có có, có những quan điểm trên thôi à, nhìn chung nó chưa có nhiều nhiều thay đổi sau cái tuần vừa rồi à, và dự dự đoán là trong giao dịch tuần giao dịch sắp tới với cái trạng thái còn các nhóm cổ phiếu lớn ấy, thì thị trường nhiều thị trường nhiều khả năng nó sẽ sẽ không có sự biến động quá quá lớn và dòng tiền nó sẽ tiếp tục nó nó lan nó chạy hay nó lan tỏa sang những nhóm nhóm nhóm cổ phiếu mà nó thứ nhất là đang um, đang tích cực à, cái thứ hai là những cổ phiếu đầu cơ đặc biệt thành trên trên trên những cổ phiếu um, trên sàn upcom thì đó có thể là cái um, cái sự chuyển dịch của dòng tiền trong trong trong tuần sắp tới thì chúng mà chúng ta cũng cần quan tâm à, ok cảm ơn anh chị đã đã theo dõi cái sẽ video review về về thị trường cũng như là các các, à, các cơ hội hay là nhóm ngành trong tuần sắp tới để chị có thể chủ động hơn trong về giao dịch à, cảm ơn anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại chị trong uh, tuần giao dịch à, sắp tới